con bé này nó quá nhỏ đối với thằng phương thành ra cô cũng không ưng ý mới đầu là cô không ưng ý còn nhỏ tuổi quá là không có biết uh, chăm sóc mẹ chồng với chồng uh, chu đáo giống như mọi người phụ nữ khác cô tên là dương thị mỹ lan cô đang uh, bán con trai ở uh, với uh, đường uh... nhà bè đúng không đúng rồi lê văn lương hả <laughs> lê văn lương đúng kính mời chị giới thiệu về mình ạ à. Dạ em tên Trần Thị Bảo Phương, sinh năm 98 98 là mới có 22 tuổi thôi, đúng không? 23 <laughs> tuổi <laughs> à. Trẻ quá trời luôn Rồi mình làm dâu của mẹ được bao lâu rồi? Dạ được 3 năm rồi chị Ôi, vậy hả? Dạ. dạ Mình có em bé chưa? Dạ rồi Mấy bé rồi? Dạ một bé Một chứ sao mới đây mà Tại vì thấy là làm dâu của mẹ 3 năm à, rồi à, Tưởng đâu ba đứa Lấy chồng mà mới 19-20 thôi, đúng không? dạ không em mới lấy chồng được một năm quen là 3 năm nhưng mà mới lấy là năm 19 à, à trời nói nãy giờ lòng vòng lộn ờ, thiệt rối luôn á à, là mới lấy chồng năm vừa rồi dạ được năm một bé hai đứa rồi nó ở nó có con thì để mai mốt à, thôi đôi rồi làm đám cưới luôn không sao chứ còn chưa cái chuyện đó là chưa à tức là chưa chứ là nếu mà nói mà mình giấu không được dạ. thấy không hiện tại thì không biết công việc của em là ở nhà chăm em bé thôi hả dạ. hay là mình có làm thêm gì không em làm nội trợ với lại là trong quán mình là quán gì và dạ, quán trà sữa rồi sau chăm em bé nhỏ nữa rồi hai mình thằng nhóc này nó dễ lắm dục đó rồi bánh trắng trộn ăn chơi mẹ làm thôi vậy hả dễ quá dễ y chang mẹ luôn á <laughs> cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng gặp cô con dâu này thì à, mẹ chồng à, ấn tượng điều gì nói thẳng là giống con bé này nó quá nhỏ đối với thằng khương thành ra cô cũng không ưng ý mới đầu là cô không ưng ý tại em nhỏ nhưng mà em sống trong cái nhà mà được ờ, cưng chiều mà có kẻ ăn người ở hiểu không con bé này với thằng kia trên là 8 tuổi lận là... oh mà thằng này thì nó đi tối ngày thì con này như vậy thì mình cũng hơi sợ đúng rồi dạ. lo lo dạ. con gái con nhớ không lầm là cô là mẹ của anh duy khương đúng không à. À, duy khương đóng hài á chú rồi dạ nhớ rồi. con con ấn tượng gì với mẹ chồng của con con tuổi mẹ chồng con là lúc mới tấp xe lại thấy mẹ là một người rất hiền nhìn rất là phúc hậu dễ thương mà mẹ cũng thân thiện trước đó con có ăn cơm chay của mẹ con bán không dạ chưa ra ta làm quen với chồng phải tới ăn cơm chay mấy lần để tìm hiểu làm sao thậm chí ăn thiếu nữa về làm dâu á mình còn nhỏ quá vậy thì mình có gặp nhiều khó khăn không ban đầu á em cũng ờ, thấy bản thân hơi bị ờ, dở một chỗ là mình không có biết nấu ăn gì còn nhỏ tuổi quá nên là không có biết uh, chăm sóc mẹ chồng với chồng ờ, chu đáo giống như mọi người phụ nữ khác dạ có phụ mẹ bán cơm chay không dạ không có phụ mẹ làm đồ chay không dạ không có phụ mẹ ăn cơm chay không hiện tại là hai mẹ con mình cũng ở chung đúng không? không dạ không em ở riêng hai đứa này ở ờ, riêng còn ở dưới nhà bè à. còn hai đứa này là ở trên đây những ngày đầu làm dâu á cưới xong có ở với mẹ ngày nào không dạ không mà em với ờ, anh ở riêng cưới xong ở riêng luôn dạ đúng. từ lúc cưới tới giờ con có bao giờ đến nấu cơm cho mẹ chồng ngày nào hay là ờ, dọn dẹp dọn nhà dọn cửa phụ mẹ chồng gì không dạ chưa chứ không mà trống lỏng vậy đó ừ, không có làm dâu ngày nào luôn dạ chưa già rồi cô ở dưới thì lúc nào cũng buôn mát không có thời gian ở nhà hiện nay đang ở cô đang ở với ai và ở với nhỏ gái thứ hai vậy thôi đó hả à. vậy mà nếu mà con về đó con phụ mẹ hay là có thêm chị chồng này kia rồi mẹ chồng rồi chăm sóc phụ thì nó ngay hai chị tốt. nó cũng thương lắm nhưng mà thôi thì tại vì à, cho hai đứa rồi nó sống để tụi thoải mái hả ờ, thoải hả? mái dạ. cái nhiều đứa con dâu nó về mà nó ờ, giống như nào giờ nó mấy nó cũng ngại dạ. thì thôi cho hai đứa nó tự nhiên đi nhưng mà không biết là thời gian giữa cô và em á có trò chuyện có gặp gỡ nhau nhiều không cô rảnh thì cũng lên khương chơi vậy rồi bây giờ thì bán là lu bu quá bán đồ nhiều quá không có rảnh khách nhiều khi đi một hai bữa không có người ta cũng nản yeah. Dạ. nên đã là con trai thì phải đồ chai bán đồ chai bán đồ hết ừ, dòng chuỗi đồ làm hết bao lâu thì cũng về cũng thăm mẹ chồng lần dạ thỉnh thoảng có một tuần về hai ba lần cũng về có phụ làm gì trong nhà với mẹ chồng không ôi khỏi cái đó khỏi trời bây giờ có con cái gì sao làm gì dạ đó con nó mới có mấy tháng à giữa em và mẹ chồng có điểm nào hợp nhau không <laughs> dạ hai mẹ con nói chuyện rất hợp à ngoài nói chuyện mình còn gì nữa ăn uống hợp không hay là mua sắm có hợp không muốn chống hợp rồi quá thì dạ, em mẹ chưa có mà. Ờ, đi mua sắm với mẹ bao giờ chưa bao giờ đi mua sắm dạ. luôn hả em với anh thì có đi mua sắm á rồi à, có mua về à, cho mẹ em mua một cái là em sẽ mua cho mẹ một cái chứ chưa bao giờ đi riêng với mẹ hết dạ đúng rồi cô thấy có điều gì mà không hợp với con dâu của mình không nó thì không có gì để à, không hợp tại nó cũng dễ thương yeah. Dạ. chứ nó không có gì mà làm cho mình phiền hết yeah. Dạ. Yeah. Dạ. thì cũng ưng ý rồi nhưng mà lúc đầu thì không ưng ý thiệt yeah. nhưng mà bây giờ càng ngày cũng như nói là nước chảy càng ngày tới đó mình gian con dâu này là nó quá chu đáo về mặt con chỗ đó là mình đã hãnh diện rồi dạ thì có điều gì con dâu làm cô giận không thì nói lúc đầu chứ bây giờ không có làm gì giận cười là nhiều hơn là giận <laughs> nhưng mà cô con thấy con dâu này hiền quá phải không cô à nó hiền ừ. đúng hiền quá mà có bao giờ mà làm phật ý cô không chưa không. bao giờ có thằng con trai cô thôi nó ăn hiếp con dâu này luôn á cua đại mẹ luôn trời đất ơi con này thì được cái nước là ngồi làm thinh không có gì hết Dạ. bỏ thành ra con dâu với mẹ chồng đó ưng ý nhiều hơn thằng trai <laughs> con dâu quá hiền mà ít tiếp xúc với mẹ dạ. dạ. mẹ chồng thì quá bận cũng ít tiếp xúc cho con dâu thật chất bây giờ thì cũng mới có chưa tới năm nữa bởi vậy cũng chưa có hiểu nhau nhiều nữa đó, đó. À, rồi bây giờ chúng ta xem coi à, chàng trai sẽ nói điều gì nha <laughs> chúng tôi xin gửi lời chào trân trọng đến với vị khán giả của chương trình mẹ chồng và nàng dâu chào Duyên Linh chào Lê Lộc chào má với lại bé ly à, thật ra là ngày hôm nay á, là duy phương uh, à, rất là vui khi đứng ở phía sau của chương trình sau những cái game show trước đó là đã được hàn gắn quan hệ trước đây là có sự mâu thuẫn có sự không hiểu nhau thì cái chương trình này á, là hai mẹ con đã quê rồi rất là vui vẻ rồi gia đình em rất là hạnh phúc rồi thì em muốn cho mẹ em với bé ly cũng có chương trình tham gia chung như vậy để mà có sự kết nối gắn kết nhiều hơn thường thì ở nhà thì mẹ em với bé ly á rất là hiểu tính nhau mặc dù là em là con ruột nhưng mà mẹ em sẽ không hiểu tính em đâu mà cái tính tình của em á không giống mẹ em mà bé ly mẹ em với bé ly á rất là hiền rất là ít nói đặc biệt là hay mắc cỡ cho nên hy vọng hai người phụ nữ hay mắc cỡ này á không biết lên chương trình á có biết nói gì không thì à, nhân đây á thì à, hai người cứ đem à, con ra mà nói ví dụ như là có những lần á là trước đây là à, mâu thuẫn giữa mẹ và bé ly thì đã được à, giải quyết rồi là à, mẹ cũng à, tuổi ấy, nên đôi khi nói chuyện có nhiều khi là không có ờ, từ ngữ không có được gọi là nhớ hết thì ví dụ như là ờ, con ấy chưa à, con ấy đi rồi à, đắt người ấy xíu lượng ấy nha nó từ cái gì ấy ấy ấy thì duy khương rất là gọi là cái tính mà cái điều rất là lanh nó mắt cái gì mà cũng nói ấy ấy ấy là cái gì thì mẹ khương sẽ bật là rất là bật luôn là, là chửi lại liền luôn thì bé ly là người ờ, lúc đó đứng cái giữa là nó thôi anh biết má vậy mà hay ờ, hay ghẹo mất quá đằng kia với ly là người ờ, can cho mẹ hai mẹ con đừng có bị ờ, cao trào quá thì hy vọng mẹ với ly ngày hôm nay sẽ có một cơ hội nói chuyện với nhau nhiều hơn Hình như Khương nói hết rồi đúng không? <laughs> Linh nghĩ rằng là hai mẹ con cũng cần có những cái ngày nào đó bảy chủ nhật là mà hai mẹ con về ở chung một nhà đi mình ăn còn ở chung một nhà ăn uống chung rồi à, mình ở đêm ngủ đêm chẳng hạn tạo cái sự gần gũi nhiều hơn nữa đúng rồi đó hôm nay thì à, này con cũng đã có phút trò chuyện với nhau con có muốn con dâu thay đổi điều gì không con như nó cũng hoàn họ hảo đôi chút rồi đó thì cái đó từ từ đó mình ép quá cũng được tại vì bây giờ đang lo con <laughs> còn à, con muốn à, nói gì mẹ chồng con không? muốn mẹ nên chế con nhiều hơn ừ, nên chơi mẹ xin gửi tặng gia đình một kỷ niệm của chương trình mẹ chồng nàng dâu rồi dạ.